Ví dụ đầu tiên này, khẳng định nào sau đây là đúng? Rồi, trong này có luôn rồi, đúng không? À, trong uh, ờ, 4 đáp án này thì đáp án A là gì? Pi radian bằng 1 độ, cái này là sai rồi. Đáp án B là pi radian bằng 60 độ. Đáp án C là pi radian bằng 180 độ, vừa nói xong, đúng không? Và đáp án D là pi radian bằng 180 độ và chia cho chia cho pi, cái này cũng sai rồi. Vậy ở đây chúng ta chọn đó là đáp án C. Ok chưa? Đấy chính là câu số 1. Cái này các em phải nhớ cho thầy nhé. Pi luôn luôn là bằng 180 độ. Tương tự, chúng ta sẽ giải quyết câu số 2. Câu số 2 là gì? Đổi số đo của góc 108 độ sang đơn vị là radian. Sang đơn vị là radian. Bốn đáp án của chúng ta đây. Bốn đáp án đây. Thì ở đây nó cho này, cho 108 độ tức là cho anh này đúng không 108 này Đấy vậy thì anh này sẽ là gì đổi sang đây sẽ là gì đổi sang đây sẽ là 108 nhân pi và chia cho 180 108 này chia 180 này và nhân với pi này đó cái này thì các em dùng máy tính thì chúng ta tính nó sẽ ra được kết quả luôn chúng ta cùng tính nha 108 này chia cho 180 này. Đấy, thì đây sẽ rút gọn đi nó sẽ ra kết quả là 3 phần 5 và nhân với pi. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn được đó chính là đáp án A. Ok chưa? Đấy là câu số 2, cách đổi rất là đơn giản. Tương tự, câu số 3. Câu số 3 là đổi số đo góc 45 độ 32 phút sang đơn vị radian với độ chính xác là hàng phần nghìn. Nhớ là độ chính xác là hàng phần nghìn nha. Phần nghìn tức là sau dấu phẩy là ba chữ số. Đấy, chúng ta có bốn đáp án này, chúng ta lựa chọn đây. Và các em để ý ở đây này, 45 độ này, 32 phút. Thì trong máy tính nó không có cách viết như vậy, đúng không? Không có cách viết là 45 độ 32 phút. Đấy, chúng ta không không nhập được như vậy. Vậy thì chúng ta đổi bằng cách nào? Đổi sang đấy nhá, các em đổi đầu tiên là đổi vẫn để đổi uh, anh này đổi sang độ nhá, 45 độ này cộng với 32 phút chúng ta sẽ biến đổi này. 32 phần 1 phút 32 phút 60 phút nó sẽ thành thành 1 độ. Vậy 32 phút nó sẽ thành 32 phần 60 độ. Đấy cái phần này là độ này. Đấy và chúng ta 32 phần 60 chúng ta cộng vào 32